cái bài đục tăng nàng này đục tăng của nàng này chưa nào hát xong hát gì có đấy giờ hát tăng phải rằng cái hát xong còn em hiểu hát thôi em ơi hát nốt đi